có mấy bạn tham gia nhưng mà không có để cái tên của cái nick và cũng không có mở cam nên cô trang cũng không có nhận ra là bạn nào luôn ý cô trang thấy cái hình con chó kìa à, cô trang thấy có nick bạn phạm lucky nè cô trang không biết là là là là là phạm lucky ơi có thể mở cam lên được không rang pha lặp dạ. Cô Trang à Cô Trang đây Sao lại ra thấy cô Trang nhìn chị Cô Trang đang, đang đọc trong bạn nào đang chat cô cô đang điều gì mà nó học vậy phạm đăng kiên con mở mic lên con giới thiệu về con cho cô đi cô có nói này con minh đình con. à minh đình cô trang chào minh đình dạ chào Minh trang rồi à, hôm bữa là các bạn có làm ờ, bài tập cô giao rồi đúng không dạ dạ dạ Dạ Bạn nào vẽ rồi Bây giờ cô Trang sẽ nhìn theo thứ tự nha Kim Nguyên vẽ chưa đưa cho cô Trang xem Kim Nguyên wow, Kim Nguyên vẽ đẹp quá Sao con chưa trình bày trên nhóm Facebook của mình đúng không Kim Nguyên À tại con quên Dạ hả tối nay dạ. Nguyên nha Sao đồ tư duy đẹp quá Dạ À dán lên dán lên trên con dán lên trên tường của ông Thảo Anh vâng. đẹp nè Nhưng mà các bạn nhớ một tiêu chí Trong sơ đồ tự nhiên khi mà tụi con là tụi con sẽ trình bày theo chiều kim đồng hồ Và khi diễn đạt để mà thuyết trình cái đó cũng là theo chiều kim đồng hồ vâng. nha Vẽ được và con thuyết trình được Rồi ok Rồi tới dạ. bạn Ân ờ, Thảo đưa mình cho cô xem Ân Thảo thì dạ, tới đây dạ, nhánh thứ hai là tình cảm đúng không con nhánh thứ à, đi theo chiều kim đồng hồ à. ân thảo đi theo chiều kim đồng hồ đưa mẹ một đây cô trang ví dụ đi theo chiều kim đồng hồ ừ. các bạn nhìn nha ví dụ như cái đồng hồ đang dưới mày đúng không như thế này đúng không khi tụi con vẽ cái nhánh đầu tiên nó nằm ở cái hướng 1 giờ đúng không vậy thì khi mà tụi con trình bày tụi con sẽ trình bày theo chiều này nha xong sau đó nó sẽ đi vòng lên y như một cái kim đồng hồ nó chạy nha các bạn nha dạ dạ chào Thiên Hà, cô Trang chào Gia Thịnh Rồi, đó chào cô Trang Các bạn hiểu chỗ này không? Nên khi mà ví dụ như tụi con trình bày cái nhánh đầu tiên là thành viên nè Thì mình sẽ đọc diễn đạt về cái nhánh thành viên trước Rồi ví dụ như cái nhánh thứ hai là dạ. nhánh Ví dụ như nhánh thứ hai là nhánh về tình cảm Thì sau đó mình sẽ diễn đạt cái nhánh tình cảm Rồi đến nhánh thứ ba ha sau rồi lên đến nhánh thứ tư Nha các bạn nha Ân Thảo hiểu chỗ này không con? Rồi, cô Trang mời uh, Đạt Đạt uh, ờ, Đưa cô xem bài tập đi Cho cô xem bài tập đi con Ngọc ơi Rest, rise, stop Cô ơi, bữa trước anh con học anh văn á cô À vậy hả? Nhật Anh hôm bữa rồi con cũng vắng ha Nhưng mà Nhật Anh cho cô xem lại cái hình ngôi nhà của Nhật Anh nè ngôi nhà đấy Em Nhật Anh Thảo ơi, con tắt mic đi con Dạ Cô Trang cảm ơn Thảo Con của con đâu bố sách tiếng Anh của con à? Vâng. Con con phát cho con à. Nó để trong đấy à? Rồi vâng, anh kiếm nha, cô Trang sẽ mà ờ, chút xíu nữa cô Trang sẽ mời lại con nha. Rồi cô Trang mời Thiên An. Bài tập của con. À. Khi trình bày bài tập với cô, các bạn ờ, tắt bếp ra nha. Cô Trang đợi con chút xíu. tao lớn Rồi, cô cô Trang mời lại Nhật Anh nè Cô Trang mở mic lên đây cô Trang Cô Trang mở rồi mà À ấy con nói lộn con kêu cô Trang mở camera mà con thành mở mic nè Rồi, đẹp, căn nhà của Nhật Anh đẹp Hình trung tâm của con gái đẹp Rồi, cô Trang cảm ơn Nhật Anh nha cô sao em em nhà anh ấy chưa vẽ em hôm tuần hôm bữa thứ ba em vắng nên em chưa có vẽ các nhánh dạ yeah. rồi tiếp theo bạn bạn thiên an đi lấy ờ, bài tập rồi giờ tới ờ, ngọc đi ngọc cô trang mời con cô trang ơi con tìm thấy rồi rồi con đợi chút xíu tina cô trang mời bạn ngọc rồi con đợi xíu nha dạ ngọc vẽ cũng ngọc vẽ cũng đẹp nè nhưng mà ngọc chưa có có đồ các ờ, cái cái nhánh con đúng không con các nhánh phụ á với lại là cái hình trung tâm của con nó còn quá to với khổ giấy nha ngọc ừ cô trang cảm ơn ngọc từ từ đây mới có lần đầu tiên học mà tụi con đã làm như vậy là đã rất là tốt rồi chúng ta sẽ từ từ và làm và cô trang sửa từ từ thì tụi con sẽ khắc phục được và tụi con sẽ phát huy hơn ha rồi cô trang mời thiên an rồi của Thiên An cũng tương đối nhưng mà còn cái phần chữ là mình sẽ viết lên nữa Thiên An ha có bút màu là sẽ viết cái dạ. chữ có bút màu là sẽ viết cái chữ bút màu cái nhánh màu gì thì sẽ viết các chữ từ khóa đó màu cùng màu với nhánh chính nha dạ. rồi cô Trang mời Minh Châu lớn coi trình bày cái bài tập của con cho cô xem dạ dạ Đây cô Rồi Con xoay ngang đi Minh Châu Cô Học à, ơi Con xoay ngang từ con giấy lại cô nhìn thấy Con xoay ngang rồi đó cô Không cái camera của con nó đang dựng đứng cái hình lên rồi Đúng rồi đúng rồi Đúng rồi Rồi chị Minh Châu lớn vẽ cũng đẹp nè Từ từ cô Trang nghĩ là các con luyện nhiều là các con sẽ vẽ rất là đẹp luôn và khi trình bày nhớ trình bày theo ờ, chiều kim đồng hồ nhé Minh Châu dạ con hiểu theo chiều kim đồng hồ là như thế nào không ví dụ như cái hình của con nè cái nhánh màu xanh lá cây con sẽ trình bày hết cái nhánh đó trước và tụi, và có một cái cô trang có xem cái bài trình bày của minh châu và con có vướng ở một chỗ là chúng ta sẽ nói như thế này ví dụ như là chào các bạn hôm nay mình xin phép trình bày về chủ đề gia đình có nghĩa là quyên cái bản vẽ này là nói về chủ đề gia đình và cái nhánh màu xanh lá cây đầu tiên của con thấy không thì là cái nhánh thành viên đúng không thì đây gọi là ý thứ nhất hiểu chưa không phải là chủ đề thứ nhất nha nha minh châu nha ví dụ như con dạ. nói về chủ đề gia đình xong con kêu là ý thứ nhất thì gia đình của mình là nói về thành viên ha thì gồm có ba mẹ mình và em mình gì đó xong và ý thứ hai là tình cảm là ví dụ như cái chén màu xanh dương của con hiểu chưa con thì gồm có dạ. yêu thương ân cần chăm sóc gì đó trong gia đình của mình thì luôn yêu thương ân cần và chăm sóc gì đó rồi tới nhánh thứ ba là cái nhánh màu cam nha đi theo chiều kim đồng hồ các bạn nhìn thấy không đó từ màu xanh lá xuống màu xanh dương xong vòng qua bên phía bên khu vực bên trái của tờ giấy là sẽ là màu cam xong tới màu hồng đúng chưa và và mỗi dạ. một nhánh chính này là mình gọi một ý chính trong sơ đồ tư duy chứ không phải là chủ đề nha con còn quyên cái chủ đề của mình là quyên cái bài này nói về chủ đề gia đình minh châu hiểu chỗ này chưa con dạ rồi cô okay, cảm ơn minh châu con có ý kiến một chút cô bạn nào bạn nào đang có ý kiến con à cô trang mời minh châu dạ thưa cô là trong giờ học là nhất là bé thiên an với là hay nhắn tin trong khung chat đó cô rồi cô trang ờ, nhắc nhở các bạn lần nữa nha hôm trước cô trang khóa cái khung chat rồi mà sao hôm nay nó vẫn chat được <laughs> nó vẫn hiện lên <laughs> không sao các em tập trung nha cô trang biết là các bạn còn rất là nhỏ à, cái thời lượng tập trung của ở độ tuổi của tụi con nó từ 10 đến 15 phút thôi nhưng mà mỗi một ngày mà tụi con ngồi được một tiếng như vậy là tụi con đã rất là giỏi rồi ha à, chat là đâu đó các em và các bạn cũng muốn làm quen với nhau sau giờ chat ờ, các bạn có thể ờ, sau giờ học các bạn có thể chat với nhau nha rồi còn bây giờ trong giờ học thì chúng ta bởi vì cũng có một tiếng à, để cô trang mà à, hướng dẫn cho các con và sửa bài cho các con thì cái thời lượng nó cũng không có nhiều nhưng mà học quá cái thời gian này thì cái não bộ của mình nó cũng không có tiếp thu được nhiều nữa các bạn hiểu không nên để tôn trọng mình tôn trọng cô tôn trọng các bạn chúng ta sẽ không có chat những cái việc riêng ở trong cái ô chat được chưa được không các bạn bạn nào đồng ý giơ tay vẫy vẫy rồi cô trang cảm ơn vì các con đã hợp tác rất là tốt tiếp theo gia thịnh gia thịnh đâu rồi cô trang mời mời thịnh trình bày cái bài tập của con hôm nay là như cô trang thấy là là là người ta đã cho nhà sách mở lại rồi chắc là ba mẹ sẽ trang bị được dụng cụ cho các con đầy đủ hơn ha Dạ con Ba mẹ chưa có trang bị gì cho con nó ra Con vẫn có một cái trước Hôm nay con Trang mới nghe thông báo là nhà sách rồi được mở cửa lại Thì thì để một vài hôm nữa ba mẹ sẽ sắp xếp chuẩn bị Thịnh ơi đưa sáng vô giùm à, cô Trang đi Thịnh ờ, Nhưng mà Mẹ ơi Sáng là sách vô tí mình tên là Dương Nhân Nhật đi à, Xin chào các bạn, mình tên là Dương Nhân Hùng Năm năm tám tuổi, ba điều em nói về mình là trung thực hiếu thảo và thích khám phá Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình Vỗ tay Đây là Đây là hình trung tâm của mình Hình ngôi nhà Nhánh này là nhánh thành viên Thành viên mình gồm những, gồm những người ba mẹ mình em mình nên đây là nhánh chính tình cảm gồm có chăm sóc đây là nhánh chính phòng khách mình gồm có những ghế bàn tivi đây là nhánh chính vườn gồm có vườn rau và nhà xe à, thế à, hay quá cô trang cảm ơn gia thịnh gia thịnh vẽ đẹp nè rồi con có nộp bài cho nhóm facebook của mình chưa dạ rồi không, Thịnh quay video về cái này cô Trang đâu đã thấy Con đăng bài Anh ờ, thì Mẹ con đăng rồi Mẹ đăng lúc nào cô Trang mới xem bài tập chấm bài cho các bạn hồi chiều Cô Trang chưa thấy Mẹ mới đăng, tại mấy nay mẹ luôn luôn mua sách à. vở, chuẩn bị đồ cho con Ok, cảm ơn à, mẹ đã hỗ trợ cho Thịnh À, Thịnh ơi Mẹ cứ quay à, logo để mua sách vở dụng cụ cho con để cho chuẩn bị à, học online Cô Trang ơi cô Trang ờ, Ba có mua cho con những cái bút đó rồi Mà người ta còn cho thêm nữa à, Mấy cô chú cho thêm Thế à, sau à, sau cái khóa học này có bạn nào muốn à, đăng ký rèn luyện hành trình 21 ngày với cô không? Mỗi ngày vẽ một sơ đồ tư duy. Con, con. Thịnh Ao đăng ký hả? Thịnh Ao hả Thịnh? À các bạn rất là hào hứng ha đi gà nữa nè con gái người ta con gái mà ta ham học mình con trai mình luôn à, xấu hổ quá không Đó, bạn à! ơi mỗi bạn thịnh cho anh thả cô trang ơi mỗi bạn nè nghe cô trang nói nè mỗi bạn là một thiên tài trong lĩnh vực của mình nha có thể có bạn thích vẽ nhưng mà có thể có bạn đâu có thích vẽ đâu mỗi ta thích vẽ mỗi người Trời sẽ có thích vẽ lắm cô trang ơi <laughs> à, cô cho coi thịnh vẻ thịnh vẻ nhiều lắm đây thịnh vẻ gia đình nè thịnh vẻ lắm đây thịnh thích vẻ lắm đây thịnh cái thịnh vẻ đây đây thịnh vẻ gia đình đây đẹp mà đẹp mà với thịnh đây thịnh vẻ tàu hỏa đây với thịnh vẻ nhiều lắm phần của mẹ vậy, mà à, vậy là vậy là lỗi của cô trang rồi cô trang dạy chưa có thu hút nên thịnh không muốn <laughs> tham gia tiếp đây là cái sở thú của gia thịnh nè gia thịnh vẽ nhiều lắm đẹp quá con ờ. rồi đây là rồi ok cái nè. chuyện cái chuyện đó sẽ tính sau ha rồi bây giờ Ủa? Ờ. tiếp theo là phần trình bày của của Thịnh ơi nhưng mà hồi nãy cái nhánh cái nhánh tình cảm của con á chỉ có một cái ý phụ thôi hả? cái nhánh hai, tình cô. cảm là chỉ có một cái chăm sóc thôi hả hai cô hai, hai là con phải trình bày cả hai ý nha chăm sóc rồi ý thứ hai là gì nói đàng hoàng con dạ yêu dạ, yêu thương rồi ok rồi cảm ơn bạn gia thịnh và cô trang mời tiếp theo bạn à, thiên hà con nói trả lời con cứ hay lăn con đang đi chỗ khác quá đúng à? ủa Thịnh tắt mic nha Cô Trang cảm ơn Thịnh Dạ Cô Trang mời Thiên Hà Thịnh nhai gì vậy Thịnh? Em xin gum hả? Thiên Hà con trình bày bài của mình đi Thiên Hà mở mic lên con ừ. Ủa Cô Trang xin lỗi nãy cô Trang tắt mic Thiên Hà ơi cô Trang mời Thiên Hà Con trình bày bài tập của con đi Dạ thưa cô Wow Có cái đường đi luôn Đẹp vậy <laughs> Rồi con nói đi Thiên Hà Con diễn đạt cái sơ đồ tư duy đi ý đầu tiên của con hôm nay con xin trình bày với cô và các bạn về chủ đề gia đình ý thứ nhất là gì ý thứ nhất chính là cái nhánh màu xanh dương á thiên hà con có thể nhìn vào con nói không sao đâu dạ ý thứ nhất là thành viên gồm có ba mẹ anh và con à rồi ý thứ hai của con là gì tiếp theo cái nhánh ở phía dưới á dạ, dạ thưa cô là phòng khách khung khách của con có tivi, ghế sofa, lại đồng hồ. Rồi, ý tiếp theo của con là gì? Dạ thưa cô là sân vườn. Đó, có cây cô xem coi. Đưa cái hình cho cô xem. Với là hoa. Rồi ý cuối cùng của con là gì? Ý cuối cùng của con là phòng học. À. Gồm có bạn học, ừ. bạn học, sách vở màu và bút giỏi quá thiên hà làm uh, giỏi các bạn cho thiên hà chèm vỗ tay rồi tiếp theo thiên hà tắt mic cô trang mời bạn minh châu nhỏ trình bày bài của mình theo phong rồi cô trang mời con mời con đến con cô rồi cô rồi nói đi Xin chào tất cả các bạn Mình tên là Trần Đạo

ba mẹ con Phương Quỳnh và Minh Châu và nhánh thứ hai là tình cảm thì gồm có yêu thương chăm sóc và ân cần còn nhánh thứ ba là phòng khách trong phòng khách thì có ghế sofa kệ sách tivi nhánh thứ bốn sân vườn là gồm có hồ bơi nhà xe Vườn cây thì gồm có xoài, mít, bưởi Con nói to lên cho các bạn nghe Rồi con trình bày xong chưa? Con đưa lại cái sơ đồ tư duy của con lên cho cô xem Dạ Xoay lại, xoay ngang lại Không, xoay ngang lại, dựng cái màn hình lên rồi cầm cái tờ giấy đưa vào camera Các bạn có nhìn thấy không? Đây là sơ đồ tư duy của bạn Minh Châu Rồi Dạ con thấy dạ, con rõ lắm Điều đó Cô Trang cảm ơn Minh Châu Rồi Hôm bữa Khải Vương vắng đúng không con? Dạ Hôm bữa con vẽ Con vẽ cái à, Con vẽ các à, Con vẽ hình trung tâm và các nhánh rồi đúng không? Dạ Ừ rồi hôm bữa là các bạn hoàn thiện cái sơ đồ tư duy về gia đình rồi cô trang có lời khen các bạn nha đây các bạn có bạn nào mới muốn muốn mình vẽ hình như vậy không dạ thích đây trái đất đây cái này là cô trang vẽ về sự chuyển động của trái đất thành cũng vẽ đẹp mà sao thành không ra tay Nhưng mà vẽ hơi khó mình cũng phải cố gắng luyện tập thì mới vẽ được chứ <laughs> chuẩn đúng rồi ân thảo nói sao chuẩn. lấy sao thương thảo sao bạn à, à, đúng rồi hồi nhỏ mình cũng vẽ xấu lắm mà mình chỉ cần lớn lên mình chỉ cần tập vẽ tí thôi là mình cũng đẹp rồi nói chung là nhưng mà quan trọng các bạn có màu không á nhưng mà mình muốn giống ba mình cũng là một um, nhà vẽ tranh đó rồi ba mình vẽ đẹp lắm không có màu thì mình vẽ bằng bút chì mình phái thảo trước mai mốt có màu mình tô vào đúng rồi ba con hồi mà ba con còn đi học ba con cũng là họa sĩ đó ba con vẽ siêu đẹp luôn mà có mà có à, ai ba con được ba con được ba để con... Cô ơi, vô tiết học với cô Rồi, ok, hồi nãy giờ mình vô, nãy giờ rồi đó con Mình vô mình trả Ý là nãy giờ mấy bạn à, nói ờ, ờ quá Rồi Đây nè, đây là bài mà cô Trang vẽ về một cái môn vật lý nè Môn vật lý cô, lắm Môn, cô môn nào cũng phải vẽ được hả cô? Môn vật lý của lớp 12 bạn cô Trang vẽ thành hình cái con ếch luôn nè Thấy không Rồi Bây giờ chúng ta sẽ còn à. Hôm bữa hôm bữa là là chúng ta học đến bước thứ bảy rồi đúng không Hôm nay chúng ta dạ. sẽ đi dạ. đến hai bước cuối cùng là bước 8 và bước 9 Hôm nay chúng ta sẽ học xong phần lý thuyết Và mấy buổi còn lại là chúng ta sẽ ờ, luyện vẽ các chủ đề nha chủ đề kế tiếp cô Trang sẽ cho tụi con vẽ là chủ đề mùa hè ha. Tắt mic đi. Tắt mic giúp cô Trang. Ok, cảm ơn các con. Rồi, bây giờ cô Trang sẽ à, đợi cô Trang một phút cô Trang sẽ tiếp cái màn hình. Hôm nay học xong cho chơi trò chơi nha. Dạ. Yeah, good nay chúng ta sẽ học tiếp bước thứ ba Các bạn có nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi cô Rồi. Con thấy rồi cô Cô chào cảm ơn các con dạ dạ Con thấy rồi cô Mà nó sắp kết thúc rồi gì 8 là Bước 8 vẽ là vẽ hình, hình minh, minh họa cho từ khóa ha. Đây. Bây giờ vẽ. anh lấy vẽ hình minh họa cho từ khóa. Có nghĩa là gì? Là các con sẽ dùng các biểu tượng nè, các icon nè. Rồi sử dụng Ủa mà cô Kim Nguyên nói đi con. Cô. À, cái, cái bước 5 là cái gì cô? Con mới ghi tới bước 4 à. Rồi được rồi, để hôm nay học xong hai bước này nữa cô Trang sẽ gửi uh, các phần uh, các bước này cho tụi con nha. Dạ. Cô Trang sẽ gửi ở trong ở trong uh, nhóm. Cô Trang sẽ gửi lên cái nhóm uh, cái nhóm Facebook nha. Các bạn nói ba mẹ lên lên để lấy về cho gọn nha. Ô, cô Trang ờ, cô Trang gửi Messenger được không cô Trang máy tính con không có vô ờ, Zalo được à vậy ờ, để vậy cô Trang sẽ gửi vô trong trong group Zalo để mẹ gửi lấy về cho con nha dạ rồi cái vẽ hình minh họa này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái biểu tượng nè ví dụ như biểu tượng cảm xúc là giống như mặt cười mặt khóc hay là mặt buồn gì đó tụi con trong các biểu tượng mà tụi con thấy ở trong các icon trong điện thoại á đúng không rồi à, ví dụ như sử dụng hình ảnh 3D nè đây ví dụ như con thấy không đây các bạn nhìn cái hình minh họa kế bên nè thấy không người ta vẽ nè cảm xúc là hình trái tim nè rồi à, hình mặt cười nè rồi ví dụ như nói về các hình học thì người ta sẽ vẽ ra các hình tròn hình vuông nè thì đây gọi là những hình minh họa nha nha các bạn hoặc dạ. là như cái chỗ hình ảnh người ta có thể vẽ trên cái chữ máy ảnh là các bạn thấy không rồi thế cái điều mà cần lưu ý khi vẽ hình ảnh này là như thế nào tức là kích thước tụi con phải vẽ nó phù hợp theo nhánh ví dụ như cái nhánh là những cái đường cong nhỏ nhỏ nè nhánh phụ nè thì vẽ cái hình làm sao mà cho nó nó bằng với lại cái ờ, cái chiều dài của cái nhánh chứ đừng có dài quá ví dụ như đừng có để cái nhánh nó nó, nó dài quá mà cái hình nhỏ quá là không được hoặc là cái nhánh ngắn quá mà cái hình lại lại dài hơn cái nhánh là cũng không được nha mm à, cô Trang minh họa cái chỗ này cho tụi con một xíu Dạ Dạ tắt mất đi Trang ví dụ Cô Nguyên tắc mất đây Rồi Cô Trang ví dụ chỗ này nha Các bạn nhìn thấy không? Dạ, dạ. dạ thấy Dạ thấy Dạ thấy Rồi ok được rồi các con Rồi ví dụ như Đây là cái nhánh chính ha Là cái nhánh to nhất giống cái sừng trâu nữa thấy không? và các họa tiết mà cô trang trang trí ở trong người ta gọi là ba tầng có nghĩa là trang trí trang trí cho cái nhánh chính á nhìn cho nó nổi bật cái nhánh của mình lên á người ta gọi là ba tầng ha hoặc là hiệu ứng Vorestov rồi ví dụ như giờ cái nhánh này ví dụ như cô trang nói về ví dụ như cô trang nói cái chỗ nhánh phụ này nè thấy không thấy cái nhánh nhỏ này ra là gia đình đi thì sau đó cô trang vẽ một cái hình ảnh minh họa nói về gia đình thì cô trang vẽ bốn cái hình người bốn cái icon ở đây thấy không cô trang vẽ bốn hình người hình icon xong sau đó mình tô màu lên ví dụ như cô trang sẽ sẽ tô màu lên để cho tụi con nhìn cô, thấy cho nó chị mẹ con gọi Ủa? Ủa Trang cũng nhắn nữa hả? ok đâu phải đâu con của cô Trang nhé á đây ví dụ như tụi con vẽ này thấy không bây giờ tụi con vẽ ra gia đình thầy coi tụi con sẽ vẽ có một cái hình ảnh minh họa cái hình đó nó nói về cái điều mà tụi con cái từ này hiểu không nó nói về cái từ khóa này ví dụ gia đình thì tự nhiên tụi con vẽ cái hình minh họa vậy người ta sẽ nhìn người ta sẽ biết đây là gia đình đúng không rồi ví dụ như tụi con nói là à, giống như trong cái chủ đề gia đình hôm bữa tụi con có nói là cái vườn cây á hoặc là cái chỗ phòng khách cái ghế sofa thì kế bên có phải là tụi con sẽ vẽ một cái hình ghế sofa không ví dụ như cái bài vẽ này của bạn Minh Châu con của cô nè thì ví dụ như cái chỗ phòng khách xong rồi bạn có một cái là tivi thì sau đó cái nhánh tiếp theo là bạn sẽ vẽ minh họa cái hình tivi đúng chưa rồi tiếp theo ví dụ như nói về cái sofa thì bạn sẽ kế bên bạn sẽ làm bạn sẽ vẽ ra thêm một cái nhánh nữa mà bạn vẽ hình sofa rồi một cái kệ sách thì bạn sẽ vẽ ra một cái kệ sách được chưa <coughs> ừ. nhưng mà nè dạ. chỗ này là còn bị sai cái chỗ lỗi kỹ thuật xíu nè ví dụ như cái tivi vẽ làm sao đừng có để nó dư nè ha cái tivi cái hình ảnh nó nhỏ quá so với cái nhánh nó ngắn so với dạ. cái nhánh ví dụ như ở dưới cái sofa là bạn vẽ đúng nè cái chiều dài của cái cái đường cong của cái nhánh này nè nó bằng với chiều dài của cái hình sofa được chưa nhưng mà ví dụ như bên kệ sách này là bạn bị dư nè tụi con thấy không bạn bên châu nhỏ bị dư nè nên tụi con rút kinh nghiệm là mới mốt vẽ vẽ cái đường cong của cái nhánh á nó có kích thước nó bằng với cái hình được không luôn dạ. rồi rồi các bạn hiểu cái chỗ bước 8 rồi ha hiện mai mép thì à, vẽ cái này á, là tụi con cái này thì nó hơi nâng cao một xíu nên là tụi con nghe để hiểu thêm vẽ mối liên kết và hoàn thiện sơ đồ tư duy có nghĩa là các mối liên kết phải thể hiện bằng mũi tên nè hoặc mật mã nè màu sắc hoặc biểu tượng nè ví dụ bạn nào đang ngân nga đó rồi đây ví dụ như tụi con thấy ở trên cái hình minh họa này người ta có những cái mũi tên không không các bạn con không thấy có gì đâu dạ xe. thấy dạ thấy cô chưa chưa cô chưa trang chưa trình bày mà chưa xe cô trang chưa xe rồi các bạn nhìn thấy chưa dạ rồi dạ rồi ở đây là nó sẽ nói về dạ con cũng rồi đây sẽ nói về các mối liên kết ha bước chính là tụi con sẽ vẽ các mối liên kết và hoàn hoàn thiện sơ đồ tư duy Vậy các mối liên kết là phải thể hiện bằng mũi tên, mật mã, màu sắc Mày, và biểu tượng. Được, được chưa? Vậy á thì cái này các mũi tên, các biểu tượng là ví dụ như trong cái chủ đề đó của tụi con nó có những cái nào liên quan đến nhau. Ha. Ví dụ như ở đây người ta nói nè. Ừ chữ mũi tên nè thì ở trong cái nhánh này chữ mũi tên này nó có liên quan thì người ta vẽ một cái đường nét nứt nè tụi con thấy không các bạn thấy chỗ này chưa dạ rồi rồi Mì rồi ok ha hoặc là nếu mà trong một cái tổng thể dạ đồ sơ đồ tư duy của tụi con mà nó có nhiều nhiều nhánh và nó trong những cái ý đó nó có mối liên kết với nhau thì tụi con có thể sử dụng những cái biểu tượng ví dụ như hình trái tim hoặc là cái mặt cười gì đó ở cuối mỗi nhánh của các ý đó trong bài thì khi mà người ta xem á người ta sẽ nhìn thấy các điểm đó thì người ta sẽ lưu ý là các điểm này nó có liên quan đến nhau ha rồi rồi đó là tám chín bước vẽ sơ đồ tư duy của chúng ta là hôm nay cô Trang đã trình bày về các phần lý thuyết đến đây cho tụi con là nó kết thúc và cô Trang sẽ nhắc nhở tụi con một số cái lưu ý nè như cái hình thứ nhất này các bạn nhìn thấy không có những các bạn bạn vẽ nè thấy không cái này là cái này là cái hình thứ nhất là nó chưa chính xác nè chưa chính xác ở điểm nào các bạn nào nhận ra không ừ, cô làm cái sừng trâu cái sừng trâu cái sừng trâu nhánh lớn, nhánh chính nhánh chính nó to quá nhánh chính là nó không có đúng nguyên tắc là cái phần gốc nó phải to đúng không và nó dạ. và nó nhọn về phần đầu nhưng mà bạn lại vẽ ở cái đoạn giữa này cái thân thì nó quá mập cái đầu nhọn nhưng mà cái chỗ cái phần góc nó cũng bị ốm luôn đúng không như vậy là cái màn hình nó dựng bạn vẽ có chút xíu à rồi đúng rồi tụi con nhận ra cái cái cái, chưa chính xác là tụi con giỏi đó rồi qua tới cái hình mặt trời nè có bạn nào nhận ra nó bị sai chỗ nào không nó chưa dạ, đúng sai ở chỗ là không biết dạ sai ở chỗ là nó tách ra luôn á cô ủa sao rồi nó não quá đúng rồi minh châu lớn nói đúng rồi tức là cái cái nhánh chính này nó bị đứt ra đúng không nó không gắn kết với hình trung tâm đúng không dạ dạ, dạ. giỏi quá lớn mình nắm lý thuyết rồi đó rồi để cô trang tiếp xuống cái hình cô cái hình ở giữa nó cũng hơi bự quá với lại nó không có nằm đúng cái hình trung tâm này đúng không nó nằm tuốt lên trên cái đỉnh giấy nè thấy không dạ dạ à. rồi xếp xuống cái hình gia đình nè xuống về nhà mình dạ chữ nó bự quá bự quá lại chữ bự quá ờ, dạ, cơ nè xuống hình thân cây là nó nó to quá đừng không phải xuống hình ngôi nhà thì có bạn nào nhận ra bạn vẽ bị ờ, các bạn vẽ bị bị nhầm chỗ nào không bị chưa đúng chỗ nào không dạ chỗ dạ có nhánh phụ nhánh phụ tại cái nhánh phụ nó chia rẽ mà kia nó chia rẽ mà nó chia ở dưới phần thân nữa đúng rồi cái phần này, đúng rồi cái phần này á là nó không có nằm ở ở đầu nhánh mà nó mọc giống như một cái cây luôn <laughs> đúng không nó mọc mà nó mọc nó chĩa xuống dưới đây và cái thứ hai nữa là các nhánh nó bị thẳng nè đúng không có cái nhánh màu vàng nó thẳng là nó không có đúng với lại trong cái ờ, cái nhánh của sơ đồ tư duy đúng không tụi con dạ đúng dạ. rồi dạ. giỏi lớp mình các bạn giỏi con thấy cái nhánh màu cam nó cũng không có đúng hơn cô cái nhánh màu cam á ở dưới phần nó có chút xíu à mà, mà... Rồi, vậy còn chỗ này cái bài cuối ờ, cái cái, ờ, cái hình vẽ cuối cùng này tụi con có nhìn thấy nó còn bị bị uh, bị chưa chính xác ở chỗ nào không dạ chữ to quá chữ to quá chữ nó hơi to chữ nó chữ dài hơn uh, cái nhánh phụ luôn đó cô có chữ thì dài có chữ thì ngắn đúng rồi cái này á, thì bạn bị các bạn cái bài à, cái hình vẽ thứ tư này thì các bạn bị lỗi về trong cái việc viết từ khóa đúng không cái chỗ ví dụ như là cái nhánh thời tiết cái nhánh thời tiết là bạn viết đúng nè bởi vì cái chiều dài của từ nó bằng với chiều dài của nhánh đúng không nhưng mà ở cái dạ. À, cái nhánh của từ ở thì nó lại quá dư đúng không cái nhánh thì quá dài nhưng mà cái chữ thì quá quá ít đúng không dạ nên là nó bị dư ra hai đầu như vậy là dạ. khi đi thi mai mép theo chuẩn quốc tế là sẽ bị trừ điểm chỗ này ha dạ. rồi cho cô trang hỏi lại cái hình đầu tiên nữa nè có bạn nào còn phát hiện ra một cái lỗi sai nào về việc từ khóa ở trong cái nhánh này không cái dạ. từ cần thấy giữa ở dưới có giữa ở trên đúng rồi cái nhánh màu xanh dương thịnh nói đúng các từ khóa viết bị ngược bị lộn đầu hết đúng không dạ. đúng rồi cô nhẽ ra là bạn phải viết cái từ cấu tạo nằm ở trên đây ngay chỗ con chuột cô ừ. trang chỉ nè đúng không nhưng bạn ừ. viết như vậy là nó rơi vô cái lỗi ừ. là viết từ nằm dưới nhánh hiểu không rồi dạ. ví dụ như từ cấu tạo là gồm có gì vỏ ruột mà bạn viết thành nó bị nằm ở dưới hết luôn các con hiểu chỗ này không đó rồi ví dụ như nhà dạ, cái, cái nhánh màu xanh ờ, xanh đậm nè cái nhánh thứ ba nè nhánh ờ, màu xanh đầu tiên là nhánh thứ nhất nhánh đầu tiên là nhánh thứ hai nhánh này thì chúng phân loại là không được viết như vậy nha chúng ta phải viết từ khóa nằm trên nhánh các bạn hiểu không dạ hiểu dạ hiểu bà tôi hiểu nó thẳng quá đúng rồi cái nhánh bạn cho dao nhỏ nó đem cái nhánh này nó vậy nó, nó còn thẳng bị nó to nữa cô nó bị ốm ở phần gốc nữa nó thẳng là nó xanh nó có một cái chu lên này <laughs> chứ rồi ok tụi con mẹ mắm bán ai cần tập bài đi tập biết ờ, được rồi các bạn tắt clip nè rồi, cô Trang con tắt các rồi. Bạn. Con tắt mic rồi. Rồi, ok. Rồi, các con thấy ở trên cái màn hình cô đang share là thấy cái gì không? Luật sơ đồ tư duy. Tất cả những cái lý thuyết mà cô trò mình học 6 buổi hôm nay nó đều nằm trên cái trang giấy này, hiểu không? Hiểu ạ. Dạ hiểu. Nha, nó sẽ nằm dạ. trên 6 cái trang giấy này. Đây cô Trang sẽ trình bày cho tụi con nghe nha, nhìn nha các bạn có thấy cái con chuột của cô nó đang rê nó nhấp nháy không các bạn ơi dạ các bạn có nhìn thấy cái con chuột của trang đang rê không dạ có rồi dạ. cô trang sẽ chỉ theo cái con chuột nha dạ. các bạn à, lưu ý lên màn hình nha rồi thứ nhất đối với luật dạ. vẽ sơ đồ tư duy thì tụi con chú ý cái nhánh đầu tiên là nhánh màu đỏ chữ dụng cụ các bạn thấy không dạ, đó dạ, dạ. thì trong đây nó có tổng cộng nè 6 cái quy luật ha còn các bước là cô trang lập ra theo các quy luật này để cho tụi con dễ hiểu hơn nhưng mà tổng thể cái luật vẽ sơ đồ tư duy nó có 6 cái quy luật nè thứ nhất là về dụng cụ ha thì dụng cụ thì các bạn đọc cho cô coi đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị cái gì ý thứ nhất là dụng cụ vậy là từ cái ý dụng cụ chúng ta sẽ phân ra được những cái ý nào nữa đọc cho cô nè giấy giấy tiếp theo là giấy thôi tắt mic đi cô sẽ mời nha cô trang sẽ mời nha rồi cô trang mời kim nguyên kim nguyên bật mic lên đọc cho cô phần dụng cụ thì chúng ta sẽ để cô trang chỉ cho các bạn cái cách đọc sơ đồ sơ đồ dạ phần dạ phần dụng cụ thì chúng ta sẽ có giấy giấy thì có kích thước A4 A3 à rồi hoặc giấy thi để thi đúng không rồi dạ cái ý thứ hai trong giấy là gì phải làm sao giấy gì con dạ giấy trắng nằm ngang đặt nằm ngang rồi tụi con có nhìn thấy người ta vẽ minh họa không dạ thấy rồi ok rồi cái ý thứ hai trong dụng cụ là gì con dạ ý thứ hai trong dụng cụ là bút rồi bút thì gồm có những bút gì bút thì gồm có những bút màu bút chì rồi cái ý thứ ba trong dụng cụ là gì ý thứ ba trong dụng cụ là tài liệu rồi tài liệu thì nó có ghi chú với lại có sách rồi các bạn thấy người ta vẽ hình minh họa không tiếp ha dạ, thấy rồi dạ. thứ hai nhánh thứ hai bạn nào à, xuân phong phát biểu nhánh thứ hai bạn nào giơ tay đọc cho cô diễn đạt cho cô coi minh châu lớn cô trang mời minh châu lớn dạ nhánh thứ hai con đọc coi là phần nhánh nè dạ thưa cô nhánh thứ hai là phần nhánh công tự nhiên Rồi ờ, tỏa ra tỏa ra đúng rồi tức là tụi con thấy người ta tỏa ra giống như cái cây không rồi tiếp xuống ý thứ dưới chính, là gì chạm trung tâm à nhánh chính trạm trung tâm Rồi Rồi sao nữa con Đỡ cô là dày hơn Nhánh con thì nhỏ hơn Đúng rồi Rồi ừ, chiều dài bằng từ bằng hình và cái cuối cùng là tất gì đạo cô là tất cả kết nối À rồi Rồi các phần nhánh thứ ba nhánh màu cam là nhánh từ Cô Trang mời bạn nào bạn nào xuân phong đọc cho cô Trang nghe Các ý trong đó là gì Thiên Hà Cô Trang mời Thiên Hà dạ, Cô là nhánh từ ờ, từ, từ khóa thì sao con? Dạ. Dạ Từ khóa thì sao? Từ khóa Cô ơi, nó có từ nè, cái không? Nhánh thứ ba phải không? Khó nhìn thấy Thế hà thấy chưa con? ví dụ như từ của trang sẽ chỉ con đọc nha Các bạn nào hỗ trợ cho bạn thiên hà được không từ từ khóa một à. từ hoặc là hình hình rồi kích thước đúng rồi chính ở nhánh chính, chính thì lớn, lớn đúng không còn nhánh con thì nhỏ hơn rồi giỏi quá rồi cái ý cuối cùng là gì con các từ khóa thì mình nên viết như thế nào đó in hoa đúng rồi ví dụ như chữ abc viết in hoa này thấy chưa rồi cô trang cảm ơn thiên hà tiếp theo nhánh màu sắc bạn nào xuân phong phát biểu cho cô con minh châu ờ, hồi nãy con đọc rồi để cho cho các em cô trang mời minh châu nhỏ cái nhánh à, màu sắc nhánh thứ tư con trình bày cho cô xem nhánh thứ tư thì sao về màu sắc thì chúng ta nên gì Vậy dạ, chúng ta nên giống nhau à. Nhánh từ Đúng rồi Thứ hai là gì? Sử dụng xuyên suốt Xen kẽ màu lạnh màu ấm Đúng rồi Rồi ý cuối cùng kết nối cô trang nhắc cho các bạn cái chỗ mà làm sao cho cái sơ đồ tư duy của tụi con nó đẹp nè ngoài cái việc mà tụi con vẽ nhánh màu nào thì các chữ mình viết màu đó rồi đúng không như vậy để một cái sơ đồ tư duy của chúng ta nó vừa nổi bật nhưng mà nó lại không có nó không có bị quá quá rối á thì chúng ta sẽ vẽ theo cái nguyên tắc là màu nóng rồi tới màu lạnh ví dụ tụi con nhìn ở trên tổng thể cái sơ đồ tư duy mà cô trang đang xe trên màn hình ha các bạn sẽ nhìn thấy người ta đi màu nè thứ nhất là nhánh dụng cụ đi màu đỏ những cái màu sặc sỡ như đỏ cam vàng à, là nó sẽ là thuộc tông màu nóng ha còn ví dụ như màu xanh rồi à, màu xanh lá cây màu xanh à, da trời à, màu hồng nhạt rồi nó sẽ là tông màu màu lạnh nha thì tụi con sẽ thấy nè hồng đậm rồi nó sẽ là là là, là tông nóng nha tụi con màu tím rồi nó sẽ là tông lạnh nha thì ở đây á dạ tụi con sẽ thấy dụng cụ á là người ta sẽ đi màu nóng rồi đúng không thì người ta sẽ xen kẽ dạ. nhánh kế tiếp là màu lạnh sau đó là một nhánh màu nóng rồi tới một nhánh màu lạnh các bạn thấy không cứ nóng lạnh nóng lạnh thì nó sẽ làm cho cái sơ đồ tư duy của mình nó nổi bật nhưng mà nó rất là hài hòa được không rồi tiếp à. ha tới cái nhánh hình ảnh có bạn nào đọc cho cô trang không bạn nào giơ tay ai giơ tay gia thịnh gia thịnh đâu rồi cô đây nha cô đây cô đây không phải cô đây gia thịnh không ấy cô trang mời ân thảo ân thảo ơi rồi ờ, cô Trang Cô Trang mời Ân Thảo đọc cho cô Trang cái nhánh hình ảnh nè Thảo ơi Mất rồi Ân Thảo Cô, dạ, cô kêu nghe Con đọc cho cô Trang cái nhánh hình ảnh đi Ân Thảo Dạ là nó nó gồm có là uh, trung tâm nè ừ. tránh không con sẽ đọc từ bên đây hình ảnh thì có các biểu tượng nè mình sẽ đọc từ dưới lên nó theo chiều kim đồng hồ hiểu không sang tới khu vực à, này vâng mình sẽ đọc từ dưới lên hình ảnh là gồm có các biểu tượng nè xuyên suốt à. nè xuyên suốt rồi tới hình ảnh 3D nè 3D rồi các uh, mật mã nè mật mã rồi tới các hình ảnh vui nhộn nè đúng không nhỏ rồi tới cái hình ảnh trung tâm thì phải như thế nào nằm ở giữa trang giấy trang giấy ạ à. rồi tới cái chỗ mà hình trung tâm thì màu thì phải từ mấy màu trở lên các bạn ừ. ba màu trở lên ba màu trở lên rồi rồi ví dụ như về từ thì hình ảnh trung tâm thì gồm có từ và hình ví dụ như tụi con ghi là chủ đề gia đình á thì tụi con sẽ vẽ ngôi nhà xong rồi tụi con ghi chữ dạ. gia đình vào hiểu không dạ rồi ví dụ như cái lưu ý là hình trung tâm chúng ta nên tránh các dạng hình học giống như hình tròn hình vuông hiểu không dạ rồi cô trang cảm ơn rồi các bạn tắt mic đi rồi còn cái nhánh cấu trúc á cô trang sẽ đọc cho tụi con bởi vì cái nhánh này á, nó hơi nhiều nên là cô trang sợ tụi con chưa biết cách đọc cô trang sẽ đọc mẫu nha ví dụ như về mặt cấu trúc á là à, nó sẽ gồm có những cái cơ bản nè thứ tự nè rồi ý tưởng nè rồi cấu trúc của sơ đồ tư duy nha rồi tụi con phải trình bày rõ ràng và theo thứ tự một hai ba tức là theo các ý á, ý số một ý số hai ý số ba số bốn số năm gì đó đây rồi theo chiều á, thì tụi con phải phải đọc theo chiều kim đồng hồ thấy người ta vẽ cái đồng hồ xong người ta vẽ cái mũi tên không rồi xong chủ đề á về chủ đề thì phải được liên kết nè màu sắc nè đường nối nè biểu tượng nè rồi mũi tên nè rồi thông tin thì phải đầy đủ và chính xác nè rồi tới cái ý tổng thể thì gồm có không gian cân đối nè và đầy trang giấy nha rồi các bạn thấy người ta vẽ cái sơ đồ tư duy nó đầy cái trang giấy không nó lắp tràn cái trang giấy nó cân đối cái trang giấy rồi được chưa các bạn hiểu dạ được rồi các bạn hiểu chỗ này rồi ha dạ con hiểu dạ, rồi con hiểu rồi rồi hôm nay hôm nay cô trang sẽ là kết thúc cái phần này rồi đó cô trang sẽ stop xe rồi bây giờ các bạn có hiểu bài chưa dạ rồi rồi Con hiểu rồi dạ cô Rồi, rồi. Dạ cái, phần, cái phần lý thuyết này cô Trang sẽ chụp các bước để uh, gửi vô trong nhóm để cho tụi con, uh, ba mẹ lấy về cho tụi con Để tụi con để dành tham khảo khi quên nha Và nhớ rèn luyện mỗi ngày, vẽ mỗi ngày Nha Rồi bây giờ để cô Trang uh, ờ, tìm trò chơi, chơi trò chơi nha Rồi các bạn tắt mic đi, các bạn tắt mic đi bạn tắt mic đợi cô một xíu home này cái đáp án cho các bạn và các bạn click vào nút tiếp theo để chơi tiếp đó nó sẽ hiển thị lên cái hình ảnh Ôi, không nghe chưa chưa cô trang chưa ấy cô trang chưa xe gì hết mà Ố, cô Trang làm gì ạ? Cô Trang, đang... sợ con hỏi chứ Ủa mấy bạn đang nhìn thấy gì không? Dạ, dạ không, dạ không Dạ là cô Trang mới nhìn thấy một câu đó Con không thấy gì hết á Cô Trang chưa xem Con vậy con Rồi, mấy bạn đợi chút xíu, chút xíu là chúng ta cùng chơi Bây giờ con đang có chuẩn bị một câu đố mẹo đây nè Không, hôm nay không có chơi câu đố cho cái khác cái chở gì cô con nó chấm mắt luôn rồi cô ơi rồi từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh hết sức bình tĩnh uống đọc nhầm mấy quẩn xuống tôi đóng lì con là cô các bạn uống nước đi chuẩn bị để chút xíu là là là là, là vào cuộc chơi nè rồi cô Rồi bạn nào Con vừa mới lắp nguyên chai cô Bạn nào uống rồi thì ngồi yên trật tự chờ cô nghe nha À, đó là trời Tóc tôi gà quá nhỉ Ôi vậy cô Trang có trà mới hả? cho cô Trang 5 phút để chuẩn bị nha Ôi là trời Mới đi chuyện chứ mất cô nó bị vang quá cô ơi các bạn tắt mic đi nhanh lên tắt mic để nó ồn tới công chuyện Cô chưa nghĩ ra trò gì hết hả? Cô nghĩ Ô, cô Trang rồi. hết chuyện ờ, hết chuyện rồi, nhắn tin hả cô Trang? cô Trang nghĩ ra rồi nhưng mà cô Trang cần một xíu kỹ thuật để xử lý, các bạn hiểu không? Xong rồi cô Trang Dạ tại cái trò tóc này con cô... để dành hai tháng sau hai tháng mà cô cái trò này cô trang mới vừa dạy tụi con xong cái cô trang vừa suy nghĩ ra nên là nên là cô trang phải mất thời gian một phút tóc như cái đầm vậy một phút để chuẩn bị mà cô ơi con bà cái tới nó tới cái mũi luôn á rồi con rồi nhóm nha cô thịnh không chơi đúng không rồi cô trang mời thịnh rồi nhóm Trời tóc như con khỉ Trời tóc nhức nách luôn Vui vẻ ghê thầy lớp mình bạn nào bận thì có thể rời lớp nha còn bạn nào à, có thời gian thì ở lại giải lao 5 phút còn rảnh lắm cô <laughs> cô trang giải lao chắc tôi mấy á rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi là đuổi hình bắt chữ các bạn nhìn hình đoán chữ nha à, con cũng biết rồi tại hồi sáng nay con nói cô trang ơi cho con ra con học lê vai được không cô rồi bạn nào nhìn ra cái hình này không dạ cô ơi cho con à, chờ tí cô ơi cái ổi đúng không cô ơi chờ tí cô rồi bạn nào nhìn cái Ủa, hình này đồ mẹ biết em sao cô ơi cho con nói này cái cô khải vương nói đi con dạ cho con ao ra học toán cái đường cô trễ được rồi. con bạn nào trùng giờ học thì có thể ao ra nha dạ bye bye cô con đi bye cho phúc đây Cái này giống như là kem ổi đó cô Chưa chính xác Hồi nãy bạn kia nói vậy cô Thôi khô to lại đi cô À bị ổi đúng rồi Chính xác Gì vậy cô Bỉ ổi là gì vậy cô bị ổi có nghĩa là cái ý nghĩa của cái từ đó giống như những cái người mà họ làm việc không có tốt á họ làm cái điều nó hơi tồi tệ á con hiểu rồi không thôi cô tiếp nha cô trang phóng to lên chứ sợ cô trang để có chút xíu vậy rồi tụi con nhìn thấy chưa thấy rồi chưa đâu có thấy phóng to đâu cô con thì thấy cái hình vừa nãy rồi con thấy cái hình hồi nãy rồi à rồi thấy cái hình hồi nãy đúng không đợi chút xíu cô trang dạ thấy chưa thấy rồi cô rồi hình này có có từ gì hình này nhìn hình này tụi con đoán ra nó chữ gì chưa chính xác nghĩ đường hả con chưa chính xác con nghĩ đường chưa chính xác các bạn nào có ý tưởng không cô các bạn nào có ý tưởng khác không viết đường ngoằn nghèo đúng không cô chưa chính xác từ này nó không đường ngoằn nghèo đúng không cô rồi ân thảo nói coi từ gì dạ đường học chưa chính xác đường ngoằn nghèo đúng không cô học đường chính xác bạn bạn à, ngọc trả lời đúng rồi đây là cái hình ảnh này nó thể hiện từ học đường có một người đang ngồi học và bên cạnh là hình con đường đúng không đây là học đường ha tính ra đường học không phải mà là học đường đúng hơn đúng là học đường nó mới có nghĩa con à con có một câu phương học nè. cũng có nghĩa mà cô rồi đợi cô trang xíu nha con có một cái này một câu đời Giang xe tiếp đây Rồi bạn nào nhìn hình này nói cho cô nghe coi Từ gì? Chỉ màu Chưa chính xác rồi con Tiếp đi Tiếp tục đi Tay người đó cô? Chưa chính xác luôn Mười tay Rồi mời Mời Ấn Thảo Dạ là mười ngón tay ạ à. Chưa chính xác Bàn tay 10 điểm chưa chính xác rồi à, đạt ơi nó là một người khó nè khó quá suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ làm từ tay à cô à chưa chính xác rồi thiên an tiếp đi con suy nghĩ tiếp tục tay xin 10 điểm chưa chính xác rồi minh châu nhỏ tiếp tục đi thấy cái bàn tay người này ngửa đang làm gì bàn tay đang làm gì chỉ À bạn tay đang ừ. chỉ Chưa chính chỉ xác À cô Trang mời Nhật Anh Trời điểm Giỏi quá chỉ điểm <laughs> Giỏi à, dạ, Đáp án của, của em Nhật Anh là chính xác rồi Đây là từ chỉ điểm Chỉ điểm Chỉ điểm là gì tụi con hiểu không? Con không bao giờ hiểu À chưa hiểu đúng không? chỉ điểm có nghĩa là ví dụ như ở một nơi nào đó người ta đang làm một cái gì đó ha nhưng mà có một cái người này họ biết cái chỗ đó ví dụ như các bạn tụi con đang trốn trong uh, trốn không cô chỉ điểm giống chỉ đường quá ha cô ờ, không con chỉ điểm nó khác chỉ đường ví dụ như á, là chỉ điểm có nghĩa này nè ví dụ như trong lớp con có mấy bạn trốn vô trong uh, ở ngoài sau lớp làm cái gì đó thầy cô giáo vào cô giáo hỏi tụi con thì tụi con chỉ thì gọi là chỉ điểm hiểu không đúng rồi có có con nhìn cái đấy không có à. tức là chỉ cái cái chỗ mà mình sẽ chỉ dạ. cái nơi mà nó đang diễn ra cái việc gì đó một bạn đang trốn nào đó là người chỉ điểm có có rồi các bạn vui chưa nữa cô Thôi, hôm nay chơi như đây được rồi Bây giờ quay lại cô sẽ à, ra đề bài tập Để về nhà cho tụi con làm Hôm nay cũng 8 giờ rồi và cô Trang cũng biết á, là tụi con bắt đầu vào học ngày 8 tháng 9 hết rồi đúng không? À, dạ vâng. nên là dạ. lớp học của chúng ta bây giờ là Con là ngày 20 tháng 9 Kết thúc đúng giờ Nhưng mà 8 tháng 9 con chưa có vào để ôn hả? Ừ. ừ. Chưa à, à, Nên là cô Trang sẽ cho các bạn học và kết thúc đúng giờ hơn Và hôm nay chúng ta sẽ um, chia sẻ về à, vẽ về một cái chủ đề mùa hè được không? Có bạn nào tự tin làm được cái chủ đề này không? Dạ được Dạ được Con phải bảo là con sẽ làm được Vậy dạ nè, cô Trang sẽ diễn tả sơ sơ cho tụi con nha Ví dụ như là nói về chủ đề mùa hè Thì ví dụ như vẽ hình trung tâm tụi con thấy mùa hè thì nó hay như thế nào Các bạn tắt mic đi Mùa hè nóng á cô Có thể mùa hè là nóng nực nè Và Thường mùa hè là ba mẹ thỉnh thoảng hay dắt chúng ta đi biển đúng không? Đi tắm biển nè Nhưng mà giờ dịch là ở nhà luôn <laughs> Đúng rồi Ví dụ như là mùa hè thì tụi con có thể vẽ cái là trung tâm là ông mặt trời nè Hoặc là một cái bãi biển nè Được không? Mà sau đó tụi con có thể diễn đạt đơn giản thôi Những cái nhánh ví dụ như mùa hè là sẽ Bạn nào cứ gõ gõ cái gì vậy con Tắt cái mic giùm cô cái ân thảo rồi xong rồi tụi con có thể vẽ hình trung tâm về mùa hè cô trang cô trang sẽ chỉ cho mấy bạn chỗ này nha chúng ta sẽ lên tìm gợi ý xong rồi về nhà làm bài rồi rồi rồi à, nộp cho cô ha vẽ cây cô đây khoan đây nè chủ đề mùa hè đợi cô xíu ở trên mạng nó rất là nhiều hình ảnh cho tụi con vẽ luôn mùa hè thì con thấy thế nào nóng nóng đúng không đây đấy cô chạy xe nha mình muốn mình lên trên mình tìm chỗ mình bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa Đó cái đề mùa hè đó đây đây dạ, là cô đây là chủ đề mùa hè ha tụi con có thể lên google search chủ đề mùa hè xong rồi tụi con sẽ vô cái phần hình ảnh nè thì nó sẽ ra rất là nhiều cái chủ đề cho tụi con sẽ nè thấy chưa mùa hè thì tụi con sẽ được đi chơi thả diều đi tắm biển đó vẽ những cái hình đơn giản như thế này nè biển rồi cây dừa hoặc là đi tắm hồ bơi nè thấy không các bạn thấy không thì đây là có trò chơi đóng tiền luôn á cô rồi cắm trại nữa đúng rồi cắm trại nữa thì đây là những cái thì đây là những cái mà tôi gợi ý cho tụi con vẽ cái hình trung tâm về mùa hè ha rồi sau đó mùa hè thì tụi con có thể diễn đạt ra những cái ý mùa hè thì các con hay làm gì hôm bữa cô trang có chia sẻ các từ khóa của mùa hè nhớ không để cô giang xe lại cho các bạn xem nha tụi mình là hồ à. hoặc là con bãi hình trung tâm là một cái bãi biển nè sông nước nè chủ đề mùa hè nóng nè hè là nắng đầu tiên mình vẽ ở biển được đây đợi cô trang xíu cô trang sẽ xe cái phần này đây ăn kem bây giờ tụi con hiểu cái phần chủ đề rồi đúng không cô mùa hè hoa phượng nở cô tụi con hiểu mùa hè hoa phượng nở cô tắt mic cái phần chủ đề là mình hiểu rồi ha bây giờ cô trang sẽ xe tiếp cái phần từ khóa để cho tụi con có thể dễ dàng à, dễ dàng à, trong cái vẽ cái sơ đồ tư duy nè rồi các bạn nhìn thấy tụi con nhìn thấy cái phần gợi ý từ khóa chủ đề mùa hè chưa các bạn nhìn thấy không dạ thấy ví dụ như tụi con chọn ra cho cô khoảng 4 từ trong đây thôi vẽ cái sơ đồ tư duy cho cô bốn nhánh thôi nha bốn từ trong đây là bốn từ thể hiện trên bốn nhánh chính nha được không các bạn dạ được ạ ví dụ nhá ý thứ nhất nhánh thứ nhất nói về thời tiết thì ví dụ như sau đó cái nhánh chính á, là cái chữ thời tiết này nó sẽ nằm trên cái nhánh chính thứ nhất sau đó thời tiết thì sẽ mùa hè thì nó hay như thế nào nè nóng nè rồi hay mưa nè rồi á hả nóng nực nè được không rồi nắng nè nóng nè đó tụi con sẽ diễn đạt những cái ý phụ ra rồi ví dụ như là cái ý thứ hai mà tôi chọn tụi con chọn có thể là du lịch thì ví dụ như là à, du lịch thì tụi con sẽ được đi cắm trại nè đi tắm biển nè được không đó đi bắt một, mỗi một cái ý chính tụi con viết ra thêm mấy cái ý phụ diễn đạt thêm rồi ví dụ như cái ý ờ, thứ ba là về quê thì tụi con có thể là thăm ông ngoại ông ông bà ngoại ông bà nội nè dạ. hiểu không rồi ví dụ như cái chủ đề ờ, cái ý thứ tư về chủ đề trái cây thì tụi con sẽ nói là có những cái trái cây nào đó tụi con liệt kê ra các bạn hiểu ý cô chưa dạ con hiểu mấy bạn hiểu không chọn bốn từ trong đây thôi chọn bốn từ ở trong cái phần gợi ý của cô thôi trong đó nó có tới mười mấy từ là tụi con có thể chọn bốn từ nào tụi con thích thôi bố đây làm sao bố hướng dẫn con con chưa biết chữ thì bố phải hướng dẫn con chứ rồi còn đối với em Nhật Anh á thì em có thể vẽ hoàn toàn bằng hình hết mà em không cần ghi chữ nha ví dụ như ví dụ ví dụ như trong uh, suy nghĩ của con ví dụ như con vẽ mùa con thấy mùa hè thì có thể ở ngoài hà nội con thấy rất là nóng con sẽ vẽ cái hình trung tâm là ông mặt trời ha xong rồi cái ý thứ nhất là ví dụ như con nói về con nói về uh, về quê hoặc là con nói về du lịch đó thì con vẽ cái hình cái hình bãi biển sao mà con vẽ những cái hình ảnh thôi con không cần phải biết chữ ví dụ như ba mẹ dẫn con đi tắm biển thì con vẽ hình bãi biển xong con tô màu xanh lên rồi ví dụ như đi à, cắm trại thì con vẽ hình cái lều thế thôi con hiểu ý cô, cô chưa con chỉ cần trình bày khoảng 3 ý là được rồi ba nhánh chính thôi rồi ví dụ như là là ví dụ như là con vẽ cái nhánh về quê thì con vẽ cái hình chiếc xe đó là người ta sẽ hiểu là con đi về quê rồi xong rồi cái nhánh thứ nhất là con về quê nội thì con sẽ vẽ ông bà ra hình ông bà ra nhật anh hiểu không con không cần ghi chữ nha dạ dạ cô dạ. wow. Dạ có ban cây của biển có được không cô sao ơi ờ, ờ, ờ, thiên hà con nói gì dạ. con ở trong bài con có biển được không cô biển á hả con được con dạ. du lịch ví dụ như cái đó là dạ, con chọn con chọn cái từ nhánh chính là du lịch đó thiên hà sau đó con sẽ ghi là con đi tắm biển nè đi biển nè đi uh, đi đà lạt hay là đi cắm trại gì đó tụi con diễn đạt ra được không ok nha rồi bạn nào chọn bốn từ bốn từ nào thì ghi lại đi các anh chị mà từ lớp 3 trở lên á lớp 2 lớp 3 trở lên ghi lại bốn từ mà mình chọn đi à, đi mông cổ luôn hả hả đạt các bạn chọn bốn từ xong chưa cô trang ờ, stop xem màn hình nè dạ, dạ từ nào chọn bốn từ thôi Con thoái đây nha cô Bạn nào vậy? Con thoái đây nha cô Bạn nào cô Trang đang hỏi bạn nào đang xin cô rời lớp? Con xong chưa? Con chọn xong chưa Ngọc? Dạ rồi Rồi ok, cô Trang bye bye con Cô cha con cũng chọn xong ừ. rồi Rồi bạn nào chọn xong rồi thì có thể rời lớp và về nhà nhớ làm bài tập nộp bài lên cho nhóm Facebook nha con chào cô con chào cô con số mờ con chào cô bye bye cô chào mấy bye cả lớp con chào cô con chào cô chào anh chị đi con chào cô con chào anh chị anh ừ. chị bye bye Nhật Anh bye bye đẹp bye bye Ngọc